Rồi, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em ha. Rất vui gặp lại à, quý cô chú anh chị và các bạn trong cái video mới ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là nhân dịp cuối tuần. Thì à, dịch nó cũng à, tạm ổn đó. Em đi quay cho quý vị và các bạn một cái miếng đất tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. thì uh, hiện tại thì em đang đi trên cái con đường DT741 nha quý vị hướng từ uh, thành phố mới Bình Dương lên chạy thẳng chúng ta chạy thẳng một tí xíu thì sẽ tới uh, Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Vĩnh thì ờ, em sẽ giới thiệu nói sơ về cái miếng đất của chúng ta ha. Miếng đất của chúng ta có vị trí nằm cách cái con đường DT741 này thì ờ, khoảng ờ, tầm 100 mét thôi. Mặt tiền đường nhựa. Miếng đất của chúng ta thì có diện tích là ngang 10 mét và chiều dài vào bên trong là khoảng 50 mét và có 100 mét thổ cư. Um, cái vị trí của cái miếng đất của chúng ta thì à, cách Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Vĩnh thì khoảng tầm 1 à, km và cách à, chợ rồi trung tâm hành chính huyện Phú Giáo thì khoảng tầm hai cây số nha quý vị khoảng tầm hai cây và cái miếng đất chúng ta thì cách thành phố mới Bình Dương thì khoảng tầm 40 cây số nha 40 hơn 40 cây số chút thì em ờ, có một mình em chạy cũng ờ, hơi rung lắc nha quý vị và các bạn ờ, thông cảm dùm em sẽ dẫn cho quý vị và các bạn chi tiết để chúng ta đến cái miếng đất ha quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu bán đất thì có thể liên hệ em qua số điện thoại 0972 042 552 thì uh, em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị và các bạn ờ, quý vị nào quan tâm về giá thì em xin báo luôn cho quý vị giá cái miếng đất này là chủ đất đưa ra là 2 tỷ rưỡi nha là 250 triệu một mét ngang ấy. 250 triệu một mét ngang cho một miếng đất gần trung tâm huyện Phú Giáo rất thuận tiện uh, cho việc uh, xây nhà ở khu vực rất là yên tĩnh mặt tiền bê tông à, mặt tiền đường nhựa nha mặt tiền đường nhựa có đầy đủ hệ thống điện rồi uh, cáp viễn thông rồi đầy đủ hết dọc tuyến đường này thì rất là đông dân cư ở rất đông tới đây thì à, chúng ta sẽ quẹo ngược lại nha quẹo ngược lại rất gần nha quý vị khoảng tầm à, hai ba mươi mét thôi hai ba mươi mét thôi là chúng ta sẽ vào cái à, đó trước mặt quý vị đây là cái con hẻm số 54 nha và chúng ta quẹo phải vào đó đây là cái con đường nhựa này con đường nhựa này mới được làm rất rộng xe công uh, ờ, xe hơi xe tải đi vào rất là thoải mái luôn cách cái con đường DT741 chúng ta vừa vào là khoảng tầm 100 mét thôi ờ, xung quanh là cũng nhà dân ở đây lô cao su lô cao su thoáng mát thuận tiện xây dựng nhà ở có đầy đủ các tiện ích cho quý vị và các bạn nào có nhu cầu đất ở đây thì nó cũng khá là bằng nhé nó cũng hơi hơi dốc một tí xíu thôi đó đây là cái vị trí cái miếng đất của chúng ta đây từ hai cái cọc này đi qua giáp cái hàng rào bên đó là 10 mét và chiều dài à, cái miếng đất vào bên trong là khoảng tầm 50 mét nha ra đường DT741 khoảng 100 mét thôi đây thì xây dựng nhà ở thì rất là tuyệt vời rồi, rồi xin cảm ơn à, À, quý vị nào à, có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0972 042 552. Em sẽ gửi sổ cho quý vị. Đây là cái số em cũng xài Zalo nha. Em sẽ gửi sổ cho quý vị và các bạn xem rõ hơn. Và đây là em quay thực tế nha, chi tiết thực tế. Rồi, à, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.